biên xe vũng tàu chín mười hà nam chín tư bạc liêu mười ba chín tám hai số bắc giang quảng bình bảy ba nhé người sài gòn là số đầu năm số xe chín bảy là xe bắc cạn sáu mười là số biến xe đồng nai lào cai

đất tiền nhớ ghi vào che tám tư cha nè bay tư quang trì chín hai quảng nam sáu tư vĩnh long điện biên hai bảy sáu bảy an giang quang bình bảy ba nhé người bình định cặp số bảy đôi tám năm ninh thuận một đôi cao bằng tháng thì mười hai ba năm sẽ ninh bình bình thuận mình xe tám sáu hà giang thì hai ba hưng yên thì xe tám chín chín đôi thì là xe bắc ninh bốn chín chính là biển xe lâm đồng ba ba là số biến xe hà tây bảy tám phú yên ban nè hà thành hai chín cho đến ba hai nhớ là mười tám nam định bảy tám phú yên ban nè hà thành hai chín